bạn có thể làm gì á chết rồi ông này hỏi tài năng của em kìa, em giỏi em em bảo giỏi gì đấy em chỉ có giỏi ngồi bốc phét như này thôi ấy em chỉ giỏi bốc phét thôi mọi người <laughs> quá em bảo gì bây giờ đen sợ đen sợ um, ở nhảy là gì ta em cũng biết nhảy đấy nhưng mà không có nhạc để nhảy em dạ yes yes yes, em ở hà nội ủa là tóm lại anh là người hà hay người việt người việt sợ dạ. nếu mà có nhạc thì em sẽ bật nhạc K-pop lên nhảy cho mọi mọi người coi đấy Hà Nội xinh thật cảm ơn anh vô danh không thực ra em thấy ở đâu cũng có nhiều gái xinh lắm ở đâu cũng có nhiều gái xinh luôn mỗi người sẽ kiểu có một cái nét xinh riêng biệt ấy Ủa gì đây trời Kiểu <laughs> em Tôi đang tìm một giáo viên dạy tôi tiếng Việt Me It's me <laughs> Đứa Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An chào anh Dạ chào anh Anh Nghệ An ạ à? Vâng Cảm ơn em Yeah dạ. uhm là không biết nói gì nữa luôn mọi người <laughs> anh ngùng nghe Thank you Nhìn Ê Nói kiss me kiểu gì ta <laughs> Xin em muốn được kiss me Bình an à. Hello Thanh Lê áo đã dè vàng tôi là người Việt Nam 자, 바비 떼띠뇽 Không có máy tính này bật Google dịch lên để mình có thể nói chuyện được với cả anh Ninh để nói rồi đấy Im lặng đấy Im lặng rồi đấy Khi nào em về cửa lò gọi cho anh à Dạ ok anh Nhất trí luôn ạ Gọi cho anh <laughs> nữa Anh có ở cửa lò quái đâu <laughs> Anh ở Hà Nội mà Đúng không? Hello miss tại vệ cái top nữa hay là có ngành anh có đấy là một nắm nhau đấy ta la đi ngủ đi ai hi hi đồ ngốc không cháu em vừa mới la được có một xíu à hello anh cậu hai nhá ngồi đó nữa của ai vậy trời tôi làm ai đâu tôi phải la chứ trời không tôi không ngồi đây tôi ngồi đâu Ôi đông đấy Lúc sáng đông nhở Quay cái video này Chúc mọi người một ngày mới thật là vui vẻ nhá Nên là tôi ngồi này đã chê Chê Hi, welcome to my room Hello anh gió Xa dạ vàng tôi là người Việt Nam Em đã có chồng chưa nào có rồi thì lên sóng ít thôi Anh ơi em còn độc thân ạ à? Hello anh đó Nhưng chưa thấy anh có lên tiếng Hello Putin đã nói rồi đó tách la đi ngủ đi cho xin cho xin chụp cái kiss me đi tách la liền đi ngủ liền đây này cho xin chụp cái kiss me hello anh Vũ Năng Hello Thị Tỷ, dạ vâng, hello anh Nam Chào anh Ngọc Đâu rồi? Đuổi người ta đi ngủ đâu rồi? Cảm ơn Min Xích xì à, à cảm sao mi ta Anh có căn hộ 80B đại lộ Nam Thanh Long em hả? Dạ Căn hộ đó để làm gì ạ? Ồ Có cái hiệu ứng mà nó dính vô má em nè Chứ không phải cái icon đó đâu má trời ơi Ủa em tưởng anh cú đi dạo đâu cơ Sao anh vẫn ở đây Em tưởng anh đi dạo đâu rồi cơ Em follow anh nha Trời đất gì chết rồi đâu rồi anh anh đâu rồi cái anh mà em follow rồi ta xong rồi comment này quá đâu anh comment lại đi em follow nè. đó sẽ vàng cho là người Việt Nam Tôi có thể làm quen với bạn không? Um, yes Ê có tiếng Hàn là gì ta? Um, từ từ từ từ từ từ Em gì? có tiếng hàn là gì ta trời sao không có mấy câu đấy ta từ từ um... nè <laughs> nè ừ. <laughs> Hello mọi người 13 nhé, chúc mọi người một buổi tối vui vẻ nha Hàn Quốc Study Study là gì? Hmm. Study là gì ta? Học sinh ạ dạ, No, no, no, no Hello chị, hello Mai Mỹ Anh, Hamita ta. Nhưng mà nói tôi yêu Hàn Quốc thì nói như thế nào I love Hàn, I love Korean Từ ra tôi muốn được đến Hàn Quốc đâu vậy ta Hello mọi người mới vào nhá Chúc mọi người một buổi Đây đây đây 저는 한국에 한번 가고 싶습니다 Không biết anh có hiểu em nói gì không cơ Hello chào em buổi sáng Dạ vâng chào anh Bùi Vũ 저는 한국에 한번 가고 싶습니다 Không biết anh có hiểu em nói gì không Hello bà Bartek, hello Vanus Welcome, yeah hmm. Hello Trung Tiến Mai, hello anh Cho anh hỏi em xin tươi tuyệt dạ anh cứ hỏi đi anh anh hỏi đi em sẽ giải đáp hết mọi thắc mắc của anh đây chị không ngủ à tí nữa chị ngủ xíu nữa chị ngủ bây giờ đây I wish, I wish kiss me <laughs> Tôi ước được kiss Khó ha Không biết Chị like từ mấy giờ á? Chị like từ đêm qua đến giờ đó Like từ đêm qua đến giờ này dễ mà Đâu Dễ, em thì khó mà Đâu có dễ đâu Nếu tôi ở vị trí số một trong lòng của bạn, bạn sẽ yêu tôi chứ uh, Là gì căng thế, chị là idol trong chị mà Nè ừ Nè 네, 그렇습니다. chị ở Hà Nội em ơi Hello Văn Anh Ê khéo khi em nói tiếng Hàn với cả anh người Hàn anh nghe cho anh sợ Anh sợ anh chạy mất dép Marshall em cũng là em ở đâu Hà Nội thế thật sự tin được không ạ đợi xíu để em tìm câu trả lời em ở ơ thì chị cũng ở gia lâm nè Tin được Chó hai rồi <laughs> dạ em dạ nè Ừ, không không không không không thấy cái câu gì để mình trả lời luôn á sorry anh hello anh đấu, chào ờ hello anh khoai chị ở đoạn nào chị ở trong vinhome Mm. Ừ. trái đầu dạ hello anh tôi có thể dạy bạn tiếng hàn ờ cái gì câu ngạc nhiên là cái gì nhỉ 미쳤어? 진짜? 어 진짜? 진짜? 진짜? Chúc mọi người một buổi ờ, sáng vui vẻ nhá. Vâng. Ở bên đấy hả? Yes. Đúng vậy đó. Hello Pika, hello Hà trí. Mọi người, anh mới ba chị nhớ để lại cho em xin một cho cậu follow nhô. Em là ai chụp mới đó. Hello em. Xong rồi ai mà cần đậu thì cho em xin cái kiss me nha mọi người <laughs> Không xin gì chiều, chỉ xin mỗi kiss me thôi không cũng là na em cũng ai đồng mới nè ok hà thúy quá hà thúy like rồi nào á 어디지 어... 이렇게 시시 아니 감사합니다. Chị mặc dù chị ở Vin nhưng mà chị ít ra ngoài lắm Chị toàn trong phòng thôi Thế 요즘 요즘 어떻게 지내십니다. 십니까? Wow. Uhm. Đây là các bộ trà tu tâm. Hello mọi người mới vào nhá. Phát, oh yeah. <laughs> hỏi là bạn đã đến Việt Nam bao giờ chưa thì nói như thế nào được ta? Ông đến đây khi nào? Hỏi anh đã đến Việt Nam lần nào chưa hỏi như nào nhỉ? Việt Nam... Um, ờ, Hello oppa bụng bự Chào Demon Mình là người rất trung thành Yeah, me too Hello idol mua trái tim Ủa mọi mơi mơi trái tim hả? Thật hả? Em giờ em mới biết mơi mơi mơi trái tim luôn á Em còn đang định đi tiêm môi trái tim rồi Me too. Hello, I'm Livy. hello cậu ba nhá không có nha dạ không có anh ạ xin lỗi nha tại vì em học mất cả mấy cái để bật nhạc rồi á thế nên là không có gì để bật nhạc luôn á xin lỗi nhá ngồi nói chuyện với em đi em bạn có thể 사랑을 했다 우리가 만나 지우지 못할 주얼이 됐다 볼말로 메로라마 괜찮은 얼마 음, sorry I don't không biết nói I can hát lại đi single à I can không, không biết nào em thì nó kiểu mọi người nghe thì em là tiếng anh nhưng mọi người cười em chết <coughs> hello Mile thank you follow me hey 谢谢啊 tôi đang hỏi là có chính ra trên chứng à, no no no no cảm anh Đức Đỗ Chinh chích chinh chích chinh chích Chinh chích chinh chích chinh chích Chinh chích chinh không thể là tìm ra được cái câu nào mà để có thể nói chuyện được với anh ờ, Min luôn á Kika Oima Kika Oima Jeyo à. Khó vậy trời, nói sao trời Chào một câu đưa thư nhé Kika Oima Bài thì khó quá không hiểu <laughs> sorry 미안해 <laughs> à ok dạ không thực ra em hỏi cao mấy bao nhiêu cơ tại vì em thấy cái câu này nó rất là đến Noel, I like Christmas. Thank you, Romy. Hello, Kakon. Welcome to my room. Hello anh Đức nhá Ủa mày đi đâu rồi <laughs> Anh người Hàn Quốc đi đâu rồi á 안녕 하십니다 em chấm lâu mạnh nhất Noel này chị có ai để đi Noel này chị không có rồi đi chơi luôn á Noel này chị phải ở nhà Noel này tôi phải ở nhà này Hello Hiền My Anh cờ bàn tay để nắm tất cả anh không Em rót mọi người nghe nhé <clears throat> Hà nận nay chịu gió ở nơi đó cần nhận em không Em vẫn thừa một chiếc chìa khóa cho mở nhẹ anh đến mở lòng Em biết anh không thích xin xúa Chúc anh ngủ ngon mà ngay con Thủ đô đang trong mùa lạ úa nên em sẽ cùng anh vô Sài Gòn Dù anh cao đèo đèo nhảm nhí thì em vẫn sẽ là như thế cả năm Nếu anh còn đầy sợ bóng tối em sẽ đưa anh cả ánh trăng rằm Đêm nằm nghe tim thương nhớ lại cười làm một câu thơ Yêu anh đâu phải là cái cớ một nàng rapper bọn họ cái dạy thờ Sao không đi chơi tại vì không có người ở đi chơi hết cho à để đi chơi đâu Thế nên là phải ở nhà à, Em là con trai toàn đứa giả dạ dối Suốt ngày chỉ lại nhại lời đường mật thôi Còn riêng em xin ngợi em mà ấm nỗi Vì trong tim có anh là cảm thấy đủ chật rồi Em muốn gửi lời yêu tới anh vào ngày sáng mai hơn nhẹ lên đôi môi ngọt ngào ta cha đắp say và những anh là một khoảng đám mây trắng đang lạc lõng giữa lạnh đờ đâu <laughs> em nghẹn là khỏi trời rộng ra đôi tay ôm anh vào lòng nhưng anh có biết nó sẽ còn đổ nắng đà nẵng thì vẫn cả ngày đổ mưa hà nội thì đang trời gió mà sao anh còn chưa đổ em nữa em hầm thịt cá màu đỏ Violet thì cứ mãi xanh Cả đàn cháu trà đầy vẫn cờ vì sức này Đắm <laughs> nghe anh cái em nhá. Hand and you Hand and you Nhìn thấy thứ đó em nhớ anh nhọc Chán quá mọi người không muốn nói chuyện Mọi người không có chat Mọi người không muốn nói chuyện về Quệ Ở tốc kể 안녕하세요. 니하오. Good morning, hello anh Trang Chào Vũ Cương Hello Thành Lê